Hello, xin chào toàn thể tất cả anh em nha Lộc Bất Tài xin ờ, gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em luôn à, Hôm nay thì bên cơ sở của Lộc Bất Tài à, chuyên cung cấp cho anh em về đồ chơi cờ bạc bịp hiện nay trên ờ, thị trường nha anh em nhé Thì lâu rồi Lộc không có làm về bài lá cho anh em à, Về những sản phẩm bài lá bịp ha Thì hôm nay thì bài lá bịp là có nhiều sản phẩm như thế nào Thì bài lá thì rất nhiều loại anh em nhé Thứ nhất bài lỗi công ty, bài lỗi số bài lỗ tam giác bài lỗ vuông đó, hoặc là bài kính kính nắp trong nhìn xuyên qua lá bài đó và các anh em nào mà chơi về bộ môn bài xì dách xì tố ha xì dách xì tố đó, bài trắng thì sẽ có một cái sản phẩm cực kỳ là mới cho anh em chơi luôn nha đó có thể xem được đích bài nè đó hai loại anh em nha mình xin nói cho anh em này. chuyên cung cấp hai loại một là sẽ có một người ở nhà sẽ báo trực tiếp cho anh em trong sòng chơi hai là sẽ có loại máy một mình các anh em thôi các anh em vào chỉ cần để cái máy thôi ha đeo tai nghe và máy đó nó sẽ hỗ trợ đọc bài đích một mình anh em đánh thôi các anh em vẫn có thể nó đọc cho anh em từ A đến Z luôn đó là những cái video đó các anh em xem các anh em à, comment bên dưới video này đó mà những video sau mình sẽ làm cho anh em về cái sản phẩm là bài máy đánh à, xì dách xì tố hoặc là bài lá trắng ở miền Bắc anh em nhé thì hôm nay thì Lộc đi thẳng vào vấn đề cho anh em luôn làm thêm cho anh em về giới thiệu cho anh em về cái sản phẩm là bài lỗ công ty ha thứ nhất bài lỗi công ty là như thế nào đó, và bài lỗi nó có mấy loại bài lỗi thì trên thị trường nó sẽ có ba loại bài lỗi cho anh em ba loại anh em nhớ ba loại bài lỗi thứ nhất tam giác thứ hai ô vuông thứ ba là số thì hôm nay nó có hai bộ bài ở trên màn hình anh em thấy không hai bộ bài đó là một bộ bài tam giác và bài ô vuông thì trước tiên mình sẽ bóc một bộ bài này ra ha trước tiên mình sẽ bóc một bộ bài tam giác này ra cho anh em nè đó, để chỉ cho anh em xem được cái bài lỗi công ty là như thế nào tại lâu rồi chắc cũng phải ờ, lâu lắm rồi mình không có làm bài lỗi anh em nha thì bây giờ mình sẽ làm tiếp tục tại vì gần Tết rồi đánh bài là nói chung là môn à, gọi là cả nước mà đúng không ai cũng có thể bài bạc ha mùa Tết thì nói chung là phải chơi bài bạc bầu cua tài xỉu ha ấy thì bài nói chung là thì nó cực kỳ là mới luôn anh em nha đó nó vẫn là có hai con teo ha mình sẽ bỏ hai con teo ra trên tay của mình là một bộ bài đó đây là gọi là bài tam giác anh em nha đó, bài tam giác này nó như thế nào đó mình sẽ bóc ra cho anh em từ 10 cho đến uh, xì nữa nha rồi mình lấy từ 10 đến xì bài mới hoàn toàn mới anh em thấy không đó đây gọi là bài bài lỗ số bài lỗ tam giác bài lỗ vuông bài thì bên mình thì bài cứng anh em nha bài cứng đàng hoàng chứ không phải là bài mềm đâu nha đó mình sẽ bóc ra đó mình sẽ bóc ra từ xì đến già để mình chỉ cho anh em có thể hiểu hơn đúng không anh em đó thả xuống đây rồi cách đánh bài lỗi ví dụ như các anh em vào sòng ha quýnh xì lát ha hoặc là quýnh cái bài ba cây ha bất kể bài nói chung bài này các anh em quýnh xì lát vẫn được ha hoặc bài liên tối gì cũng được các anh em biết được chắc của người ta biết được biết được người ta con gì con gì ha thì các anh em có thể chiến thắng rồi các anh em nhìn vào trong đây cái bài tam giác các anh em theo, đó cái cạnh tam giác này đó các anh em theo, các anh em mình chỉ sẵn vào cái cạnh tam giác này đó đây là cái cạnh này nó sẽ mờ đi và nó sẽ dày ra mờ đi mờ đi đó thì các anh em cứ tính ngược vào cho mình ví dụ như xì 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ri đầm da đúng không anh em đó các anh em cứ tính lui vào và chất là chất rô chất bích là các anh em cứ nhìn 1 2 3 4 này thôi rô cơ trùng bích là nó nằm trên đây ha đó mình sẽ tư vấn kỹ hơn ha ví dụ như bây giờ là cây này đi cây này ha lá bài này thì nó sẽ là xì bích đúng không anh em đó cái này nó đậm đi nè cái này nhạt nè gọi là xì bích anh em nhé nó mình sẽ đưa lên đó đúng không anh em xì bích nè tiếp tục cây thứ hai cây thứ hai nó sẽ là đậm cái này đi nè anh em thấy đậm không đó, đậm và nhạt nè thì nó sẽ là cây hai chắc ở đây là chất bích đúng không anh em bích à, cơ rô chuồng bích đúng không đây là bích bích bích nè cây hai bích nè đó hai bích nè đúng không tiếp tục đó các anh em thấy đậm không đó hai bích tiếp tục này nó sẽ là cái ba đúng không anh em đó một hai tới ba nè đây là cái ba bích nè đó đơn giản vậy thôi anh em thấy không đó bột xì lát chỉ cần thấy vậy là anh em chơi được rồi bốn nè đó mình sẽ giới thiệu nhanh nha năm nè đúng không anh em đó các anh em chỉ cần nhìn vào nó khác nhau hoàn toàn này không thì mình chỉ các anh em mới biết thôi chứ còn nếu nhưng mà chơi thì sẽ nhiều anh em thì cũng không thể nào biết được đâu anh em nha đâu phải ai cũng muốn biết đâu đúng không anh em đó, khó đấy đấy các anh em thấy không nè năm nè đó vậy thôi xấu chứ lộn tiếp tục là cái bẫy nè đúng không anh em đó các anh em nhìn vào thấy không cái bẫy nè đó tiếp tục nó vẫn là như vậy các anh em chỉ cần nhìn vào là các anh em biết được thôi tiếp tục là cái 8 này đúng không nó đậm hơn đấy anh em 8 đó tiếp tục là cái 9 nè đó tiếp tục là cái 10 nè đó chỉ cần anh em nhìn là các anh em biết nước rồi đúng không các, anh em biết được ờ, bao nhiêu nút rồi ri nè đúng không đó tiếp tục là cây quy nè quy đầm nè ha cây cuối cùng là cây già nè anh em ha cây cuối cùng là cây già đấy thì các anh em chỉ cần biết được cây từ cây 10 ha đó, 10 nè ri đầm già 10 ri đầm già là các anh em có thể chơi được xì dách xì tố rồi ha đó không cần biết nhiều chỉ cần 10 ri đầm già lưu lại về sau là cây nhỏ đúng không cứ tới qua đây là cây nhỏ lui về mặt trước này là cây lớn cứ từ lớn tới nhỏ ha chắc nước ha đấy là các anh em biết được đây là bộ bài lỗi ha đây là bộ bài lỗi đúng không anh em đây là bộ bài lỗi tam giác này ha đó cực kỳ là mới luôn anh em nha đó thì <clears throat> cơ sở mình nói chung là không thiếu một cái gì hết anh em nha từ bài cho đến là chén bát camera sóc đĩa sóc nói chung là các anh em cần chơi cái gì đều có cho anh em cung cấp cho anh em luôn ha thì anh em xem cái video video sau mình sẽ giới thiệu cho anh em tiếp tục các bài hướng dẫn cho anh em cách đánh bài lỗ ô vuông đó trước màn hình anh em là có bài bộ bài lỗ ô vuông thì video sau mình sẽ giới thiệu qua cái bộ bài ô vuông đó cho anh em ấy thì mình à, sẽ khép lại cái video này tại đây đó thì anh em nào mà chơi về bộ môn à, máy đến bài biệp này bài lá biệp này bài ba cây bài liên bài cào ha, bất kể các anh em quên chơi quýnh bài hãy liên hệ với mình qua số điện thoại lập phát tài 0786011224 ha hoặc là 0786041214 nha mình sẽ tư vấn cho anh em 24 7 luôn hoặc là anh em kết nối Zalo đó trực tiếp liên hệ với mình nhé chào anh em chúc anh em à, thành công năm à, rực rỡ cuối năm 2020 này nha chào anh em